Xin chào tất cả anh em Clip ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với anh em một cái cách chơi tài xỉu bịp Một cái mẹo đánh tài xỉu bịp rất là hiệu quả Khi vào chơi chỉ cần anh em đưa được một cái bộ hột này vào thôi Đây nó là cái bộ hột liệt xỉu hay còn gọi là hột à, nặng xỉu Và đây nó là cái bộ hột liệt tài hay còn gọi là hột nghiêng tài Khi vào chơi chỉ cần anh em đưa được một bộ hột vào và có thể là trực tiếp anh em làm cái cũng được hoặc là đưa cho người khác làm cái cũng được khi lắc thì tỷ lệ lên tài hoặc lên xỉu nó sẽ chiếm từ 70 cho đến 80 phần trăm có nghĩa là khi chúng ta lắc 10 chén thì tỷ lệ lên tài nó sẽ chiếm từ 7 cho đến 8 chén đó là khi anh em sử dụng cái bộ hột nghiêng tài còn với bộ hột nghiêng xỉu thì tỷ lệ của nó cũng tương tự đây nó là một cái cách chơi tài xỉu bịp một cái mẹo đánh tài xỉu bịp rất là hiệu quả và riêng với bộ hột này thì tôi bao với anh em thứ nhất là dọ đèn thứ hai thử nước muối thứ ba cục hít và thứ tư có trẻ hột ra thì cũng hoàn toàn không có gì cả anh em nào cần tìm hiểu và muốn uh, sở hữu cái bộ hột tài xỉu thuật liệt này thì hãy gọi cho tôi qua số di động này 0844 555 559 hoặc là kết bạn Zalo với tôi qua số đó bây giờ tôi sẽ test thử cái bộ hột nghiêng tài trước và sau đó thì tôi sẽ thử cho anh em xem cái hiệu quả của cái bộ hột nghiêng tài và nghiêng xỉu nó chính xác bao nhiêu thì cũng ờ, tránh làm mất thời gian của anh em tôi sẽ thử qua cái cục hít này trước dĩa nắp hoàn toàn bình thường khi vào chơi chỉ cần anh em đưa được bộ hột vào thôi hoàn toàn bình thường đây nó là cục hít này anh em nhé dĩa nắp hoàn toàn bình thường tôi sẽ dọn qua đèn đây anh em nhìn hột thì rất là trong rất là đẹp đây là nó là cái bộ hột 13 ly anh em còn anh em muốn dùng hột bao nhiêu ly cũng được thì tôi sẽ soi luôn qua đây đó anh em nhìn hột này rất là đẹp đây là bộ nghiêng xỉu còn đây là bộ nghiêng tài còn về phần à, thử nước muối thì lát nữa tôi sẽ thử sau bây giờ tôi sẽ lắc thử cái bộ nghiêng tài này trước để cho anh em thấy cái à, sự hiệu quả cũng như là tính chính xác của bộ hột này nó như thế nào bây giờ nó đang là tài tôi sẽ lắc tiếp tục vẫn là tài anh em nhé một chén này hai chén này bão lục luôn ba chén nó, bây giờ nó xuống xỉu số 9 31 tỷ lệ 31 đúng không ạ đó, giờ quay sang tài rồi tài số 11 bây giờ là 41 Đó, giờ 246 hột thì vẫn quay trên dĩa anh em nhé 51 tiếp tục vẫn là tài 61 7 chén tài 71 Đó, bây giờ vẫn là tài tài số 11 tiếp tục là tài nữa này nó rơi xuống xỉu xỉu số 9 đó, bây giờ nó dừng một trên xỉu nữa đó, giờ đã qua tài tài số 16 tài số 10 kìa 3 đó, giờ xuống xỉu số 9 giờ lại qua tài luôn đó đây là về cái bộ ờ, hột nghiêng tài bây giờ tôi sẽ tiếp tục thử sang cái bộ nghiêng xỉu cho anh em xem nắp trên dĩa thì vẫn à, không dính không hít đúng không ạ đây bây giờ tôi sẽ thử cái bộ nghiêng xỉu cho anh em xem để anh em thấy cái à, chính xác của nó như thế nào giờ đang là xỉu số 10 tôi sẽ lắc thử một chén xỉu à? vẫn là xỉu số 10 anh em nhé hai chén xỉu xỉu số 6 ấy. xỉu số 7 ba chén bây giờ qua một chén tài 156 ấy. Đó, bây giờ xỉu xuống xỉu số 10 622 123 vẫn là xỉu anh em nhé 135 vẫn là xỉu số 9 xỉu số 10 tiếp Đó, bây giờ qua chân tài 356 bây giờ 256 tiếp tục chân tài nữa Đó, giờ xuống xỉu số 9 luôn vẫn là xỉu xỉu số 10 xỉu số 7 xỉu số 10 nữa này vẫn là xỉu số 10 bây giờ qua chén tài nữa tài số 11 bây giờ lại xuống xỉu số 7 vẫn là xỉu số 7 luôn xỉu số 9 Đó, giờ qua chân tài số 17 lại xuống xỉu số 9 luôn lại xỉu số 9 Đó, anh em thấy nào tỷ lệ thì rất là chuẩn rất là chính xác đúng không rồi bộ nghiêng tài thì đây và đây nó là bộ nghiêng xỉu này. và bây giờ tôi sẽ thử qua cái nước muối cho anh em xem Đó, anh em nhìn hột thì nổi hoàn toàn bình thường nhé không dính không hít là cũng nổi không chìm tiếp tục sang cái bộ nghiêng tài này đó anh em thấy không khi thả xuống này khi tôi thả hột xuống là bộ nghiêng tài là những mặt ngũ và mặt lục và mặt tứ nó nổi lên rất là nhiều đó còn mặt nhị rất là ít đúng không ạ thì anh em nào cần tìm hiểu à, muốn sở hữu